Hello anh em, ok thì hôm nay mình sẽ cầm cái vốn đó là vốn 600k cho mọi người nhá Ok thì 600k để xem là hôm nay thì ờ, cái cuộc lên nào nhá, ok chưa 600k Thì uh, bây giờ mở màn đi, mở màn với quay thú nhá Quay thú thì tỷ lệ ra của, uh, của mấy con này cũng khá là cao Mình sẽ đánh là x8 đi Mình sẽ đánh uh, 4 con x8 này nhá 4 con x8 này 4 con x8 tỷ lệ ra khá là cao rồi Tỷ lệ ăn của nó là bốn con này nó phải trên 50 phần trăm rồi tỷ lệ ra nó trên 50 phần trăm rồi anh em ạ đó ăn được à, là ăn là ăn phát này là ăn 400k công công ok công này đó rất là ngon phát này là lên à, một triệu rồi đúng không 900 chứ chưa lên một triệu à, ok này phát này thì có khi nó vẫn về nữa tiếp tục nhá vẫn là bốn con thú này thôi đó thì 600k phát này ăn được nữa ăn được phát này nữa là 800 là triệu triệu ba rồi anh em ạ ăn phát này lên triệu ba này ok về không thôi xong gãy rồi ok về thọ thọ thọ thì gãy rồi lại 500 lỗ mất rồi lỗ trăm ok Ờ, mình vẫn nghĩ ra bởi vì bốn con x8 này nó tỷ lệ thắng khá là cao đến 50 trên 5 trên dưới 50 phần trăm mà đó 50 50 thôi ăn thì ăn 400 ok này mình cứ đánh tầm 50 50 thôi tỷ lệ ra ok công công à ok bù câu thì bù câu vẫn được ăn úp này tiếp tục phát này vẫn phát nữa đi ăn một phát nữa thì nhỉ ăn phát nữa là lên hơn triệu rồi hơn triệu chạy chơi khác ăn phát nữa đi cố gắng xem nào cứ ăn được lại mất ăn lại mất ăn lại mất <laughs> ok này làm gì nó chẳng phải về phát nữa con này về gì đây công công công công công ok công này húp này ok thì uh, phát này lên triệu mấy đây triệu ba triệu ba ok thoát ra ăn thế thôi chơi nữa là chết thì uh, thôi thì uh, triệu ba triệu ba thì cố gắng lên thêm nữa uh, xích bo đi xích bo tỷ lệ thắng uh, ăn khá là cao mình vẫn là đánh theo kiểu năm cửa nhá nó vừa về năm này năm uh, một à năm một thì phát này mình vẫn đánh theo kiểu đó là năm cửa nhá biệt một kiểu biệt một thì mình bỏ lại năm nhá mình bỏ lại năm sợ nó biệt một tiếp đấy mình vẫn đánh theo kiểu năm cửa ok này bỏ lại năm nhá đánh là cứ phải là mạnh tay lên tót tay luôn cho nó sợ ok này cố gắng nào lên được bao nhiêu lên 250 ok một húp này biết ngay mà nó biệt một Pha này vẫn vẫn bỏ 5 nhá. Vẫn bỏ 5. Vẫn như thế nhá. Mỗi cửa thêm 50k nữa là 300. Ok này. 300. Tỷ lệ thắng, tỷ lệ ăn của nó 90% mà mất thì hết luôn. <laughs> Đó. Ok 3 này 3 húp, 3 là húp rồi. 3 là húp rồi. 1 này. Bây bỏ lại một thì cũng nguy hiểm, sợ nó lại nhảy lên một. Có khi thì vẫn bỏ lại 5. Ok này, mỗi cửa thì thêm 50k à, nữa. Cứ bình tĩnh mà chơi. 600 600 bây giờ lãi được uh, lãi bao nhiêu nhỉ? Ok 6 lại húp. Gãy thì thôi, gãy một tay gãy thì thôi. 600 lãi hơn triệu anh em ạ lãi hơn triệu thì vẫn chưa là phải là tiêu chí của mình tay này mình vẫn bỏ lại năm thôi mình nghĩ năm nó vẫn chưa về đâu mỗi cửa thì thêm 50 nghìn. ok 6 này lại bệt 6 này bệt kinh quá nếu nó bệt 6 rồi thì có khi mình bỏ lại một bỏ lại một đi bỏ lại một đi ok này hai ba bốn năm sáu này x2 x2 lên x2 lên đặt thêm ở mỗi cửa 50k nữa không kịp rồi ok sáu may thế sáu mình đặt à, 500 húp húp 500 anh em ạ 2 triệu chín thôi 2 triệu chín mình vẫn bỏ lại một thôi cầu này có khi bỏ lại một vẫn tiếp tục hòa này đánh thêm mỗi cửa ok chết mẹ rồi bỏ lại cửa 45 ờ, rồi về mới đây về 2 2 2 là 600 ok vẫn húp húp 600 này ngon lành anh em ạ hơn 600 đấy húp ạ 3 triệu rưỡi rồi cố gắng đi phát này mình kéo lên 5 triệu nghỉ nhá anh em nhá 5 triệu rồi nghỉ Ván này thì ờ, mình bỏ lại 6 đi 6 nó bệt khá là cao rồi X2 này Còn 1 triệu này Còn 1 triệu đặt nốt này đặt Ok chết mẹ rồi đặt... Ok 3 3 3 thì chết mẹ rồi 3 thì vẫn được Vẫn được nhưng không được nhiều 3 triệu 6 này 3 3 thì bị lỗ rồi Lúc nãy mình đặt thiếu À lúc nãy mình đặt đủ chứ nhỏ Ờ là húp rồi 3 triệu rưỡi anh em ạ 700 mỗi cửa 700 đi là hút hút phát này hút 700 này mà mất thì mất hết hai đánh cái này thì anh em tỷ lệ ăn của nó 90 trăm nhưng anh em đánh theo lâu ấy mà anh em không đếm được cái cầu á không đếm được cái cầu con nào ra ấy con nào có thể là con nào không ra ấy thì có thể anh em đếm sai anh em cũng bị chết nhá cửa này thì ờ, mình sẽ đặt mỗi câu một cửa đi Ủa thôi cửa 6 đặt có 100 nghìn rồi à? Về 6 là coi như lỗ này Ok Việt Nam máy thế Việt Nam húp này anh em Húp 5 triệu chưa 5 triệu 9 rồi ok Thì uh, ờ, 5 triệu 9 thôi 5 triệu 9 là có lãi rồi Lãi gớt x10 rồi ok